Và chào mừng anh chị đến với ngày số 2 của chương trình NLP Master nhé, dành cho đội cốt à, dành cho chị một tràng vào tay nào. Và trước khi vào buổi ngày số 2 thì tôi uh, recap lại chương trình ngày hôm qua nhé. Thì ngày hôm qua có chị Diễm uh, Diễm Phúc chưa học. Thế thì là tôi chia sẻ lại để chị Diễm Phúc có hiểu cái quy trình để chút nữa chúng ta làm bài tập là có một quy trình để giúp cho anh chị là xóa bỏ được những cái vấn đề từ trước kia mà anh chị đã gặp phải và anh chị đi theo anh chị suốt cả cuộc đời để chị à, mạnh mẽ hơn để chị có thể thoát khỏi những cái gì tiêu cực nhất và chị và rực rỡ hơn hạnh phúc hơn thì cái bộ quy trình này thì mình ờ, mình xin thông báo các bạn là bộ quy trình này anh chị à, áp dụng cho tất cả mọi người từ người thân của mình à, đến đồng đội của mình và đội nhóm của mình thì trước kia là cái quy trình đó thì mình đã áp dụng cho cái đội của mình là đội ờ, đội khuyết tật ấy thì đa phần những người khuyết tật họ bị rất nhiều rào cản khác nhau à, họ bị bẩm sinh bị tật bẩm sinh này họ bị cụt chân này họ bị khèo cái tay này thì khi tôi xuống trung tâm khuyết tật thì tôi rất là thương họ thì họ bao giờ cũng bị mặc cảm với xã hội thì họ chỉ gì họ chỉ sống trong một cái tập thể những người khuyết tật với nhau họ chưa với những người khuyết tật và khi khi chúng tôi vào ấy họ sai chúng tôi họ rất rất ngại gì chị nhé họ rất sợ hãi thì tôi phát hiện ra một điều rằng như này là ông trời lấy của họ đi những đôi chân đôi tay nhưng mà ông trời cho họ một, một khả năng đặc biệt đó là gì cái ý chí mạnh mẽ và họ có những năng khiếu rất tuyệt vời là vẽ tranh rất đẹp rồi họ làm ra những cái sản phẩm những cái móc khóa đấy như chồng quyền bị khuyết tật là các bạn thấy không làm móc khóa bán cho những sản sản phẩm là bán cho người giàu đấy và bán cho những ông chủ có xe ô tô đấy thì ờ, các bạn làm rất tốt đấy thì cái cái quy trình này là trước kia là gì à, tôi ờ, chỉ áp dụng cho người bình thường thôi nhưng mà khi tôi áp dụng cho cái đội nhóm của người khuyết tật của tôi ấy, thì họ vượt đích một cách mạnh mẽ và họ bán hàng rất điên cuồng luôn thì một bộ não của chúng ta từ khi ra đến khi chết đi đúng không là có 14 tỷ neuron thần kinh và nó sắp xỉ có khoảng là 20.000 liên kết thần kinh và mỗi một liên kết chúng tôi gọi là gì một trí thông minh nhé một liên kết thần kinh này là một trí thông minh thì thông thường ấy ờ, những nhà thiên tài như là Thomas Edison là gì họ chỉ khai thác hết gì độ 3 3 đến dưới 5% cái gì bộ não thôi và nếu mà để mà khai thác hết tổng khai thác hết là gì 20.000 liên kết hoặc là 20.000 trí thông minh ấy thì chắc là ở bề trên rồi đúng không thành Phật thành tiên ở cảnh giới cao hơn nhưng mà những người thiên tài như vậy họ đã khai thác chỉ 3 đến 5% bộ não thôi và anh chị em chúng ta đều giống họ nhé giống nhau hết các bạn nhé sinh ra về chết đi đều giống nhau hết và quan trọng là chúng ta có khai thác được không và mỗi một con người chúng ta khi sinh ra đều có một cái gọi là gì một cái sứ mệnh gì đó ông trời sẽ giúp cho anh chị có một thiên tài và anh chị chưa khám phá được gì chưa khám phá được cái bản năng thiên tài của mình thì cái quy trình NLP này là trong vòng mà là chúng ta học chắc là cũng dài các bạn nhé ngày hôm nay là học xong phần cơ bản còn tuần sau đó chúng ta học cho gì dành riêng cho đội leader nhé à, chúng ta làm lãnh đạo thì chúng ta cần áp dụng quy trình NLP như thế nào có những chiến lược nào gì NLP cho đội nhóm như thế nào gọi là quy trình văn hóa các bạn nhé rồi tiếp tục tôi sẽ đi sâu cho chị là quy trình thiết lập mục tiêu nữa dùng NLP để thiết lập mục tiêu NLP để lập kế hoạch à, bộ não chúng ta có 3 phần này phần nhận thức phần tiềm thức và phần vô thức nhận thức là gì nó quyết định tư duy của anh chị nhá nói anh chị nghĩ gì đúng không thì à vì anh chị nghĩ là ăn cái uh, trái khế nó chua thì tư duy nó, nó báo là à nó nó chua nó chua đấy và nó truyền xuống phần tiềm thức và anh chị ăn trái khế chua và anh chị gì nhăn mặt lại đúng không à, ờ, vì tôi có hành động như sau rồi à, tôi ra tủ lạnh ở văn phòng tôi tôi mở tôi lấy một cái trái chanh quả chanh ấy tôi cắt lát ra cắt lửa của chanh ra và sau đó tôi gì tôi à, vắt một quả chanh vào trong cái vào, vào trong cái ly thủy tinh này và sau tôi gì đây là gì nhưng mà anh chị thấy gì cảm giác đã, đã chua rồi đúng không tôi chua rồi đó tức là sao là cái tiềm thức của anh chị trước đó nhé quá khứ đã đã trải qua một cái gì đó rồi tức là anh chị đã ăn phải cái quả chanh nó chua và bây giờ chúng ta tôi chỉ nói thôi đúng không tôi chỉ nói là quả chanh chua nó tôi gì mô tả hành động thôi anh anh là chị thấy chua rồi thì chứng tỏ cái tiềm thức này gì nó rất quan trọng anh chị nhá tiềm thức nó thúc đẩy hành động và tất cả anh chị em mình làm bất kể việc gì đều do thằng tiềm thức nhá nó sai khiến hết chứ không phải thằng ý thức đó ý thức nó chỉ quyết định cái tư duy của anh chị thôi là chị chọn cái đúng hay sai và nhưng mà thằng khi hành động ấy thằng tiềm thức nó có để hành động của anh chị và thằng tiềm thức này nó gì nó một điểm đặc biệt như sau khi anh chị nghĩ một vấn đề tiêu cực thì thằng tiềm thức này nó sẽ đồng ý yes yes and and more đồng ý vào và gì nhỉ và nó cho thêm nhiều hơn các bạn nhé ví dụ anh chị nghĩ là tôi không có tiền thì thằng tiềm thức nó đồng ý này à tao sẽ không cho mày tìm thấy tiền ở đâu và mày sẽ bị âm mày sẽ nợ thế thì là ví dụ là tôi có một học viên thằng em tôi thằng võ đức nhật Nhật chiều nay chắc xuống, xuống văn phòng này thì Nhật ý, là vợ chồng bạn nợ mấy tỷ ngân hàng đấy mấy tỷ các bạn nhé và bạn suốt ngày bạn nghĩ nợ nợ nợ suốt ngày và sau cùng bạn bán nhà này bạn trả nợ với vợ chồng bạn thì lại ở ở phòng trọ thuê đấy cứ nợ nợ nợ nợ suốt ngày nợ suốt ngày điện cho anh Bình em nợ em nợ em nợ thì cái từ khóa nợ này suốt ngày nó nghĩ nợ cả vợ cả chồng luôn rất tiêu cực các bạn nhé nợ rất nhiều xong cùng bây giờ là gì âm hết không gì cả còn vợ chồng Phan Hoài Phương sao cũng nợ mấy tỷ đấy nhưng mà tôi đã xóa bỏ cho cho bạn vợ chồng bạn thì à, đừng nghĩ đến nợ và hãy tìm nghĩ đến giải pháp các bạn nhé nghĩ giải pháp nào để gì mình có tiền có nhiều tiền hơn có nhiều tiền hơn thì trong vòng 6 tháng vợ chồng Phương là, là các bạn nghe rồi đúng không là gì kiếm trong vòng kiếm mấy tỷ đấy thì nghĩ đến là có nhiều tiền thì thằng tiềm thức là nó gì nó sẽ giúp cho chúng ta nó đồng ý này và nó sẽ cho nhiều hơn nó tìm những giải pháp cho chúng ta để để chúng ta có nhiều tiền hơn tìm cho chúng ta có những đối tác tốt hơn thì thằng bộ não của chúng ta nó giống như cái bộ gì nó cũng giống như là cái máy phát máy phát sóng thôi à, sóng não các bạn nhé ví dụ cái bộ phát wifi của chúng ta thì sóng wifi là anh chị em mình không thấy không thể thấy được nhưng tuy nhiên là sao cái não của chúng ta cũng vậy mà chúng ta phát sóng nếu anh chị em mình nghĩ là gì tiêu cực thì cái sóng đi nó phát sóng tiêu cực và nó hút những tần số tiêu cực về với của với anh chị anh và nếu anh chị em mình gì suy nghĩ tích cực thì cái sóng này nó tỏa ra vũ trụ và vũ trụ nó gì nó hút cho anh chị về với những cái những cái thông tin tích cực và anh chị sẽ tốt hơn và phần bài tập ngày hôm qua là là chúng ta làm cái phần gì đó là chúng tôi bảo anh chị à, anh chị gì tìm những từ khóa tiêu cực và tích cực đúng không và anh chị anh chị em học xong ngày hôm qua rồi thì anh chị em mình chú ý nhá khi nào bị à, những người khác ám thị và anh chị em mình những từ khóa ví như là ngu này điên này chậm này không làm được này sợ dở hơi ghét chẳng hạn thì anh chị lập tức bộ não của anh chị em mình phải ngay lập tức gì sửa ngay và phản phản lại ngay họ bảo mình ngu thì mình sẽ nói là gì à chưa thông minh thôi đúng không và nếu như họ bảo mình điên đúng không à những người điên là những người thiên tài bảo tôi thiên tài đấy nếu họ bảo mà thằng, thằng mày mày bị điên à à không tôi không điên tôi là thiên tài những người điên mới gọi là những người thiên tài nhé phải ra quyết định ngay não mình phải phản ứng ngay lập tức các bạn nhé đừng để những từ khóa là điên này hay sao mày làm chậm thế thầy em à, em chậm công nghệ lắm rồi chậm thôi xong rồi chậm chậm chậm yes and and more hiện anh chị nghĩ chậm tiềm thức nó sẽ đồng ý là tôi sẽ chậm và nó cho thật chậm thật chậm thật chậm các bạn nhé đó các bạn chú ý nhé thì à, những từ khóa này có thể giết chết chúng ta bất kể lúc nào và ngôn từ có thể giết được người các bạn nhé ngôn từ giết một con người rất đơn giản các bạn ạ là anh chị em thấy đúng không à, có rất nhiều à, các bạn trẻ bây giờ sao tự tử đấy vì ba mẹ cha mẹ của mình nói những ngôn từ nó độc quá độc địa độc hại thế họ họ phải nhảy cầu ngôn từ sao nó giết được người luôn và những ngôn từ nó quá tiêu cực thì nó giúp anh chị em mình đi xuống ngay lập tức cho nên bài tập ngày hôm qua tôi bảo anh chị hãy viết hãy tìm và ờ, tìm ra những ngôn từ gì về nhà tìm 50 ngôn từ tiêu cực và biến nó thành những ngôn từ tích cực của tôi rồi chị em mình làm bài tập chưa hả xong, xong chưa à rồi đấy đến một cái bệnh hôm nay sẽ chữa bệnh cho các bạn bệnh gì à, trì hoãn các bạn nhé rồi đây là một số cái ngôn từ mà rất nguy hiểm nó giúp chúng ta đi xuống rồi bảo bây giờ hơi à rồi thì mình sẽ dày giỏi đúng không ghét à tình yêu ví dụ hôm qua tôi nói ví dụ mà à, đa phần là sao gặp đứa trẻ con bảo ông nhìn nó ghét vậy thực tế nó rất nguy hiểm các bạn nhé thì không ngờ mình đang mình đang gì ám thị đứa trẻ con là gì sao mày ghét vậy ghét vậy thì tự nhiên là cái ngôn từ này nó nó vào tiềm thức đứa trẻ đứa trẻ con và những đứa trẻ con các bạn hiểu không tiềm thức rất là mạnh nó tiếp nhận thông tin rất là gì rất là nhanh luôn nó học rất là nhanh học cực kỳ nhanh luôn cho đại chị em mình chú ý trong vấn đề là gì mình nói chuyện mình là phát phát ngôn đó đừng bảo điên hay gì hết và bất từ ngày hôm nay từ ngày hôm qua rồi anh chị em mình thấy cho đội nhóm của mình anh chị em nào mà nỡ mà nói gì nói tiêu cực thì nhớ nhá thì bạn bên cạnh mình phải sửa ngay sửa giúp đồng đội của mình ngay thì đây là một cái phần bài tập mà ngày xưa tôi à, đã đào tạo cho cái đội khuyết tật của chúng tôi cứ thấy gì thấy họ nói tiêu cực phải phản lại ngay để hướng họ luôn tích cực luôn tích cực thì khi nào các bạn tích cực tự nhiên cơ thể các bạn sẽ tốt hơn thì đây là gì phần ngôn từ ngôn từ nó giúp cho các bạn gì tốt hơn các bạn nhé rồi ờ, sau đó gì hình hình dung tưởng tượng và cái bộ môn này được hai nhà khoa học người Mỹ nhé còn hai tiến sĩ người Mỹ họ nghiên cứu từ năm 1970 họ nghiên cứu bộ não của những người xuất chúng nhất thì họ phát hiện ra một điều như sau thì những người xuất chúng ấy những người như Thomas Edison hoặc là uh, Tony Jobim này hoặc là Napoleon Hill những một số là thiên tài đấy họ rất giỏi như vậy thì họ đều áp dụng cái bước số 3 này đó là hình dung tưởng tượng đến kết quả mình đạt được ví dụ như tháng ờ, tháng 3 ngày 21 tháng 3 2022 vừa rồi thì tôi mới gặp anh Cường à, anh Cường bên văn phòng anh Cường bảo thế bao giờ mua xe bảo tháng 8 em mua vậy làm ngay đi thì trong vòng 3 tháng các bạn nhé à, tôi cứ nghĩ tôi tôi phải làm được các bạn thì đến ngày 29 tháng 6 thì tôi mua được cái xe ô tô các bạn nhé rồi 3 tháng đúng không rất nhanh như vậy thì tôi đã hình dung tưởng tượng liên tục liên tục và hóa ra trước đó tôi đã ám thị hình ảnh rồi đó là bằng cách tôi gì tôi luôn để cái hình ảnh của con xe ở trước trước gì ở trước màn hình máy tính này rồi cả điện thoại này đó thì hình ảnh hình dung tưởng tượng đó là hình ảnh các bạn có thể các bạn có thể gì in anh chị em mình chuẩn bị mua nhà thì anh chị mình có thể gì chụp mấy căn nhà trong đây chẳng hạn bảo bây giờ tôi thích mua nhà trong Vạn Phúc này anh chị em có thể chụp ra dán khắp nơi dán ở trước phòng ngủ này dán trước gương anh chị soi gương chị thấy ôi căn nhà ám ảnh mục tiêu của mình thì cái cách này là cách của là gì bước số 3 là hình dung tưởng tượng để ám thị cái gì kết quả chị đạt được thì nếu như anh chị mà hình ảnh ấy, nếu như anh chị ám ảnh hình ảnh mà tôi đang sợ hãi ấy, thì rất nguy hiểm nhá thì ạ, luôn ám ảnh hình ảnh là gì luôn tích cực và hướng con người mình tới kết quả tốt hơn và gì tôi bảo anh chị ám ảnh và sử dụng cái giác quan 6 giác quan luôn năm giác quan luôn vị giác hữu giác thị giác thính giác và xúc giác thì cái cái cảm nhận này khi anh chị hình dung bảo ông bình ông nói tào lao mình ngồi mình nhắm mắt mình hình dung rồi mình cảm nhận mình đang ăn ngửi ngửi thấy mùi gì uh, nhìn thấy cái gì mình sờ thấy cái gì đi thì anh chị áp dụng quy trình số 3 này là anh chị có thể gì đạt được mục tiêu rất là nhanh tuy nhiên khi anh chị mở mắt ra và tôi, tôi đang ngồi trong một cái căn trọ phòng trọ tôi đang ngồi trong một cái căn phòng rất buồn cười tại tại sao tôi, ông bình mới bảo là uh, tôi tôi uh, hình dung tưởng tượng đến một căn biệt thự còn lâu mới sờ được đúng không tôi không tin nhưng mà đây là cái bước mà các gì các nhà khoa học họ làm được và những thiên tài họ đang làm nhé như Tony Robbins họ làm Tony Robbins là chị nghe rồi đúng không là một người thầy là truyền động lực và họ ông này ông học NLP cũng đăng ký một khóa NLP ở bên Mỹ và sau đó thì ông ấy hay quá và ông học nửa buổi sáng ngày số 1 ông chạy ra đường ông, ông thực hành luôn ông áp dụng luôn thực hành luôn các bạn ạ và ông quay lại lớp thì thầy cô bảo là là phải học hết 4 ngày thì mới có cái bằng nhưng mà ông không không có cái bằng NLP ông học ông hiểu cái nguyên lý ông chạy ông làm luôn gọi là làm luôn ông không trì hoãn các bạn nhé ngày qua tôi bảo các bạn làm và làm bài tập các bạn mà buồn ngủ quên đúng không quên đấy thấy chưa rồi không làm rồi trì hoãn đấy đó thì cái bước số 3 này hình dung tưởng tượng nó giúp cho chúng ta hình dung tưởng tượng nhớ đây con người chúng ta trải qua hai bước hình dung trong tâm trí trước và anh chị đạt kết quả bên ngoài sau và tôi đã ngồi tiếp cận với những người triệu phú đô la như anh Cường Nguyễn Minh Cường hình dung tưởng tượng trước và ông gì đạt kết quả sau có hai bước bước số 1 là phải bộ não chúng ta phải hình dung tưởng tượng đến kết quả đạt được và sau đó là anh chị em mình phải hành động bắt tay vào làm và lên mục tiêu kế hoạch và sau đó anh chị em mình gì đạt được kết quả ngoài bên ngoài các bạn nhé có hai bước như vậy đấy thì là tôi đã gì đã nghiên cứu thực tế là gì tôi học họ nhưng tôi đang nghiên cứu họ đấy tôi đang nghiên cứu những người xuất chúng như vậy ví dụ là hôm tôi đào cho anh cường đào có bể cá coi thì tiến cửa bảo bình ơi sắp tới tao mua con à, BMW kép à, mấy tỷ cho bà xã tao tí rảnh à, giải lao vào xem xe tao nhá thì ông ấy ông suốt ngày ông xem xe xem xe ô tô ông ấy suốt ngày thấy xe thì ông kể câu chuyện như sau ngày xưa tao mua con Porsche 7 tỷ mấy bây giờ ấy thì là cái cái cái thằng cu bán xe tao nó tặng tao cái mũ Porsche này rồi tặng cuốn lịch quay hình xe Porsche để trên bàn cứ mở máy tính ra thì con Porsche rồi thấy logo con Porsche rồi sau đó ta đi ra ngoài đường ta thấy, thấy con pot con pot thế sao ta mua được à hóa ra gì anh cường anh đang áp dụng cái bước số 3 rất tốt các bạn nhé hình dung tưởng tượng đây là một cái cách rất hay các bạn nhé để sao để nó ám ảnh cái hình ảnh các bạn ạ thực tế vào trong trí não của bạn và các bạn đi đâu luôn thấy nó luôn thấy nó như vậy hàng ngày thấy nó như vậy và tôi đã áp dụng cái quy trình kể cả lấy vợ vậy tôi hôm qua chị nghe rồi đúng không chắc tâm minh nữa thì thì tôi áp dụng là tôi lấy vợ mà vợ chồng tôi một năm mới gặp nhau được một lần bảo vậy yêu nhau cái gì mà một năm gặp lần mà không tin thật luôn các bạn nhé đấy thế mà lấy được tôi đã áp dụng cái quy trình này bởi vì tôi học là 2014 rồi tôi áp dụng quy trình này lên chủ tôi khấn là nam mô gì phật nam mô phật tôi là còn là phạm thành bình thế là còn là còn là yêu cô gái tên là gì tôi ghi rõ rõ tên tên này rồi là cô sinh ngày bao nhiêu ở ấp mấy xã gì huyện gì và con rất thương yêu cô đấy và con mong trời Phật và vị Phật hãy à, cho con đến được với cô ấy bởi con đang yêu thật lòng luôn thế là sao đi chùa liên tục rồi sau đó là gì để cái hình ảnh của vợ mình ở trên máy tính ám ảnh liên tục liên tục liên tục và luôn để mình phát cái sóng với bạn ạ bởi vì tôi biết là cái cái não từ cái quy luật từ 2014 rồi mình phát sóng phát sóng như vậy dù vợ tôi không nhận được kệ ở xa nhau và sẽ nhận được các bạn ạ nghĩ nhiều bởi vì mình nghĩ này mình suy nghĩ cũng là một cái sóng dạng năng lượng sóng các bạn nhé suy nghĩ là một dạng năng lượng sóng như này nó phát sóng các bạn phát wifi và rất may mắn là tôi phát trúng mục tiêu phát trúng mục tiêu mà tôi không nói chuyện gì luôn thế là gì thế là câu chuyện xảy ra đó là thế là có người bạn của vợ tôi bảo thế là tôi ờ, tôi làm một chiêu thì bảo ờ, ờ, ngày xưa con ông thầy ở ở ngoài nha trang cũng thích tôi lắm tôi bảo thôi chắc về nha trang tôi kể với người bạn của vợ tôi vậy chắc là anh về nha trang đây ở đây không ổn còn ông thầy ông đang yêu ông bảo thôi về thì cưới thì vợ tôi nhắn hỏi em em nghe bạn em kể là anh anh sắp sang lấy vợ à thì tôi bảo chứ không em nghe hay vậy và thế tuần này anh rảnh anh về đi về thế nào sao hốt luôn bạn ạ sau đó là gì hành động luôn cầm tay luôn cầm tay xong dây được <laughs> ôm hôn luôn các bạn ạ thế là sao thế là cưới luôn đấy rất là nhanh các bạn tức là trải qua gì những bước mà gì tâm trí trước và hành động sau và 2018 tôi đốt thuyền đúng không trong 4 năm thông thường là bảo những người mà và trở thành một diễn giả hay trở thành một nhà đào tạo ấy họ mất phải 6 7 năm và tôi bắt đầu gì từ 2020 thì tôi chính thức thành lập công ty về đào tạo và tôi đã luyện nó ở trong tâm trí rất lâu tôi hình dung tưởng tượng là gì những ngày tôi đứng ở sân khấu như vậy và đứng ở sân khấu và tôi chia sẻ tôi giúp được cho nhiều người bằng những kiến thức tôi đã trải qua thì tôi sử cái hình ảnh này cái bước rất quan trọng các bạn nhé cực kỳ quan trọng luôn phải nhớ đây thì chút nữa có cái quy trình nữa quy trình để để các bạn về các bạn làm bài tập hình dung thấy mục tiêu thấy kết quả đạt được hình dung thấy mục tiêu nhá thấy kết quả Đấy, và cái ngôn từ cũng vậy ngôn từ phải hướng tới đúng không ngôn từ hướng tới à, đừng bảo rằng tôi cố gắng hay là gì thì, à, anh à, Hoàng Anh với chị à, Diễm Phúc sao sắp tới à, triệu đô chứ à, vậy thì thế to của em em sẽ cố gắng và tôi muốn anh chị phải thay đổi à em phải đạt được một triệu đô chẳng hạn phải đúng nghĩa là chắc chắn đúng không ngôn từ hướng tới đừng cứ cố gắng Đấy, hoặc là em sẽ sẽ là cái từ khóa gì là tương lai là không đến bao giờ mà phải nó đổi thành ngôn từ và khi chị làm bất kể việc gì như vậy nhất là đào tạo đội nhóm anh chị phải khẳng định ngôn từ của mình nó chắc chắn và những đội nhóm của mình vậy những đồng chí nào mà nói chuyện mà cảm thấy là thế dụ à, là ờ, em muốn hợp tác với anh Hoàng Anh chị Diễm bảo thế qua hai thì nói chuyện rồi chị diễm phúc chốt chứ vậy thì à, đồng ý làm chứ vâng chắc là em sẽ cố gắng <laughs> sẽ cố gắng làm họ nói sẽ cố gắng là sao là họ sẽ bỏ cuộc các bạn cố gắng là gì họ, họ sẽ bỏ cuộc họ sẽ không cam kết với mình và khi nào họ gì họ cam kết bằng tâm trí trước có nghĩa là sao em quyết tâm làm với chị dù khó khăn như nào em vẫn làm đúng không vẫn là đội nhóm của chị diễm Phúc đội nhóm của Thanh Ngọc thì sao những đồng đội của mình như vậy nó tuyệt vời không các bạn